cùng nhau vào ví dụ đầu tiên. Hãy xét xem các phương trình sau có phải là phương trình bậc nhất, một ẩn hay không. Nếu có, hãy chỉ ra hệ số A và A và B. Phương trình đầu tiên đó là 2x trừ 4 bằng 0. Phương trình tiếp theo là 0x cộng 7 bằng 0. Câu C là 1 phần 2x bằng 0. Và câu D đó là x bình trên 3 trừ 3x cộng 7 bằng 0. Được chưa nhỉ? Ta vừa ví dụ 1 thì ta tìm hiểu xem là bốn ý A, B, C và D. Những ý nào? Đó là phương trình bậc nhất một ẩn. Vâng, thế thì theo phần lý thuyết là phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình phải có dạng A nhân x cộng B bằng 0 với điều kiện A phải khác không? Vậy các bạn thấy ngay là phương trình ở ý A là phương trình bậc nhất. Một ẩn và cụ thể đây là ẩn x. Được chưa nhỉ? Hệ số A bằng mấy đấy? À A bằng 2. B bằng mấy ta? À B bằng âm 4. Các con lưu ý, nhớ chưa nhỉ? Còn câu B thì 0x cộng 7 bằng 0. Có phải là phương trình bậc nhất không? Không phải. Vì sao ạ? Vì A của nó là bằng 0, đúng không? Và phương trình bậc nhất phải có dạng là AX cộng B bằng 0 với điều kiện A khác không